VIP mong muốn là một phần trong cuộc sống tràn đầy yêu thương của bạn. Gửi tiết kiệm nhận quà ngay với chương trình khuyến mãi mát mùa hè ngọt yêu thương. VIP Ngân hàng Quốc tế